này trong đây thì chắc ta kêu là cái kinh thôi chứ không phải là cái sông nữa sông nhỏ thôi và theo Phước ờ, được biết thì ờ, cái ờ, chỗ này thì chắc cũng là đất bà ở đậu thôi tại vì cạnh mấy sông này và bây giờ mình sẽ vào ha và hỏi thăm sức khỏe chỗ của bà nha Liêm lấy mấy đồ lại Liêm lấy hết trơn luôn á Liêm chào bà hai đi mình vô trong ngồi đi bà bà ngồi nghe giọng đi cho nó cho nó khỏe dạ nghe không con nói chuyện bà nghe không rồi con cảm ơn nha đây đem đem đem đồ để mấy cho bà đi bà để đại xích vô trong luôn dạ ông ơi con nói chuyện á bà nghe không nghe tiếng gì không nghe tiếng mà không biết nói gì hả dạ đây nè có đây là đồ của ờ, cô nghe hay ờ, là cô Lan gì đó ở Malaysia nè gửi ờ, cho bà Giờ con đem vô cho bà nè nha xé ra liệp bún này ra Ồ, ngày cái anh ngày đó ngày cái anh nắng nó chè nắng còn bước ở đây ờ đúng rồi đúng rồi nó khuất ở đây ngày cái nắng mặt trời nó chiếu được rồi được rồi bạn được rồi được rồi đó đồ đẹp nhóc cho nha dạ quần áo không à đây là thùng cháo còn mấy cái này là đồ ờ, lặt vặt sữa lương thực ở đây bà tự nấu ăn luôn hay sao ờ, sao ờ, bà hai dạ, dạ, dạ, nghe nó mặt trời không có ờ đứng đó lên đứng đó che cái nắng lại lên nó chiếu ngay mặt bà quá năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi bà hà bà hai 92 92 tuổi Dạ Họ tên đầy đủ của mình là cái gì? Hả? Họ tên đầy đủ của mình đó Ở bên với có thằng nhỏ nó mới gì rồi nó, nó đi bằng nó mới gì rồi. Họ tên đầy đủ Dạ không Họ tên đầy đủ của mình là tên gì? Con hả? Bà Lê Thị Đính À Lê Thị Đính hả? Dạ Rồi con cái gì đâu, chồng con gì đâu mà ở đây có mình nên vậy chồng chết lâu lắm rồi ông ơi nó chết là mười mấy năm nay rồi đâu dạ rồi con còn đứa nó đi mần mướn mà đi về không được à đi... ở đâu mà về không được xưa nó mần đâu ngoài sài gòn á mần dạ. nhà nước mần đá đó dạ đi về không được rồi cháu chích đồ đâu dạ cháu đồ đâu Giàu vậy. Có có cháo gì không? Cháo cháo. Có cháo, có thành cháo mà nó ở ngoài chòi vậy đó. Dạ. Nó ờ, phát cỏ mướn người ta. À. Rồi có lo gì cơm nước gì cho bà hàng ngày không? Dạ. Tự bà nấu đồ ăn hay sao? thì ờ, sáng tôi nấu cơm tôi ăn nó không phải nấu cơm nó ăn nó mần mà à nói chung là mạnh ai nấy nấu à, phải không dạ. thì có khi nó vô nó nấu dùm à đây hả bạn cơm ờ, nấu cơm đây thịt kho hột vịt nè nấu cơm à. thịt để cho ăn dạ rồi nó đi vòng rồi cái chòi nè ở đây á cặp mé sông này là ai cất cho bà ở thì à, anh em lú xóm này là cất giùm cho à. ở còn mình không có đất đai vậy không không có lá cài ở đây bao năm rồi bà á dạ. Ờ. bà ở đây bao lâu rồi vừa lại đây mới tháng mấy rồi tôi tôi ở đâu chỗ này chỗ nào chỗ nào ở được tôi ở không được à. tôi đi có con nít phá tôi quá tôi đi ở mình à. dạ vậy là ở, đậu đây dạ cái này ở đây người ta cũng mới dựng lên cho bà đó phải không thấy ton còn mới nè dạ cúc chè đồ đạc ở trong đây thấy cũng có uh, chắc cũng có người ghé thăm phải không con thấy uh, có uh, quạt đồ nè có sữa có đục bột niêm đồ gia vị đồ cũng còn nhiều kìa hả bà bà bị hơi lãng tai nha cô chú anh chị lãng tai bởi vì phước phải nói chuyện lớn tí xíu bà mới nghe được nha và ở đây vui ha buồn sao tao không vô viện những lão hả vui buồn đi dò đau đó đi giống lượt cũng nằm đây đi ra đi vô vậy chống cây đi ra nếu nữa có gì những lão ở chịu về đó ở không à. hay là à. hết ở đây thì có thằng nhỏ đó nó đi mày mày cháu đó cháu ruột hay là cháu gì cháu ruột dạ cháu nội có à, có ờ, cho tiền xài không có cho lúa gì xài không tiền nó đi mình có tiền muốn ăn cái gì nó cho mua à, gì đó hả đồ ăn này không có rồi thôi à. <laughs> nó cũng nghèo chết <laughs> rồi cho tiền bà ở đây á rồi uh, bà có xài có tự đi mua được không mua được dạ con còn biết tiền con chưa lãnh mà sao ừ. tiền chưa lãnh là gì chưa có lẫn chỉ là yếu à, à đứng né né rồi liêm ngay che mặt trời nghe nè ừ đúng rồi đó liêm đúng rồi khi, khi ừ. cho con chăm ngồi đi coi gói bánh rồi bán kêu lại mua ăn à. à con chưa lẫn nó chưa cũng có tiền đó nhưng mà tiền rồi. giữ nhiều trong mình là có nguy hiểm không dạ vài trăm thì giữ trong mình được phải không dạ cũng vui này ngồi nữa khỏe cái này chắc ra ngoài nắng quá trời nắng nó chiếu ngay cái mặt bà qua đó ngồi đi bà bà bà bà qua không không bà qua đó ngồi đi con ngồi bên đây cho nó đỡ nó che nắng mặt trời bà qua đây ngồi đi dạ. ừ đúng rồi nè cái cây nè cái đã cổ bỏng của bà ờ ừ, đúng rồi bà ngồi bên đó đi cho nó đỡ đúng rồi nó che cái đỡ cái nắng đó đúng rồi đó ừ con nội ở đây nó sẽ đỡ nắng ông ừ. khép cửa luôn lên cửa nó đỡ che nắng lại luôn dạ. ừ nè mà vô cái nước đây đứng là liền không sao không sao chắc chắc chắc chắc ừ rồi ừ đi mấy đó rồi ngồi đó góc này đi nè đậy cửa đẩy đẩy đẩy cửa lên ờ ờ ngồi xuống đi đó người cho đồ nằm dạ người ta cho niệm nằm cho bị dán ờ, lục cục lò hòn quá rồi cả cho lót nằm rồi bên ở đây chính quyền địa phương có hỗ trợ tiền hàng tháng gì cho bà không gia đình nghèo người cao tuổi gì đó tình nghèo người ta thương người ta giúp cái công vậy đó không ý nói là tiền mà người cao tuổi rồi á mình tiền, có được hỗ trợ không tiền không có để cho tên lồ rồi lột của cha à nữa. vậy đó hả vậy không có chi vậy là do mình không có học khẩu ở đây vậy dạ, phải không có ở mình á mình đang mua miếng thịt cho dạ. ăn ở trong đây là đồ nhiều lắm rồi nha đồ dùng đồ nhiều lắm á đó tại đây nè mình nó kho vô ăn dạ cũng có người ta giúp đỡ không ơi có ăn cho đôi đôi có ăn tối ngày ở nhà vậy ha nó nhứt hai đầu gối đi cái nó mệt đúng rồi tại vì mình lớn tuổi mà bà dạ bác sĩ hút thuốc mỗi lần ông nói đừng có đi nha đi máu nó lên bất tử cái té chết không dám đi đâu có đi đây đi ra vô dịnh lần lần đây đi ra lộ rồi cái đi vô dạ không chết đi muốn đi dữ lắm mà đi không được <laughs> do là ở đây là bà còn à, cháu đó cô chú anh chị và tiền thì giữ nhiều thì theo như à, Phước cập nhật thông tin thì à, khi mà chẳng hạn như mình cho tiền bà nhiều quá thì người cháu về cũng lấy hết trơn và Diệu Phước sẽ gửi cho bà dặn túi thôi nha một chút ít hết nước xài nữa sách nhiều để lấy tiền lẻ cho bà xài nó đâu tiền đâu gì xài nữa thì mình sẽ ghé thăm mình cho từ từ tiếp chứ không dám đưa cho bà nhiều đâu nè bà bà ơi nè gửi bà đây nè vài trăm bỏ túi nha cất xài nhín nhín có gì ai đi ngang mua gì đó biết không biết biết mệnh giá tiền không này tận nhiêu biết không biết dạ ờ. còn biết tiền còn biết tiền có chưa dạ. lẫn dạ rồi dạ. chưa lỏng phải không cất tiền nha để dạ. có gì mình hủ thiện mình ăn thưa con còn nhớ cái nhà và đám vũ ông già bà già của con còn nhớ à. rồi mấy cái ờ, anh em đồ đâu hết trơn rồi thì không có anh em nhiều có lứa cháu nội rồi nó ở đi bằng về ngoài ruộng gì đó không ngoài đá gì không ờ à còn đứa này nó mới đi về rồi đó ủa một đứa thì nãy, hồi, nãy nói là con con, con ở Sài Gòn mà giờ là cháu nội thấy nó hay quấn rồi đó nè bà người bắt mò mò nấu ăn <laughs> nói chung là bàn cũng kiếm tiền xài ở nhà tiền bạc đâu thì xài dạ nói chung là bà thì chỉ sống một mình thôi còn phần cháu hay là phần con ở Sài Gòn thì mình cũng không có gần nữa nhưng mà theo thông tin ờ, Phước ờ, có hỏi xung quanh hàng xóm này trước khi vào thăm bà thì ờ, được biết là bà còn một người có người cháu cháu ở là tuốt ăn kia cháu mà là cũng là cháu ruột cháu nước tôm gì đó thì à, khi mà cô chú anh chị cho tiền nhiều quá thì à, sẽ lại lương xu hết bởi vậy thôi giờ phước sẽ ghét thôi chủ yếu là phước chỉ nhận cho đồ ăn đủ uống bà thôi nha ha cô chú anh chị còn cái phần tiền thì để bà dính dính ít cho mình thôi để nhiều nó không tốt cho bà rồi thôi vậy à, chắc con đi nha cơm nước cái gì đi nha dạ. hôm nào nữa rảnh con có dịp đi ngang con ghé con tặng thăm bà nha giữ dạ. gìn sức khỏe nha bà hai dạ. con tên phước thằng em con tên liêm rồi con chào bà nha bye bye bà nha có đứa cháu nội rồi nghèo quá rồi mở cửa ra đi trời ơi ơn nghĩa gì đâu mà có gì đâu cảm ơn rồi dẹp đó đi nhau dẹp đó giùm con nha bà